Chào bạn, tôi là Phạm Minh Hoàng, sáng lập của hệ thống đầu tư Freestock và người đã từng được VITV phỏng vấn. Trước khi tìm hiểu tôi là ai, bạn hãy cùng xem tôi làm được những gì. Đây là kết quả đầu tư của tôi, khởi đầu là với vài chục triệu. Và đây là 1 phần 3 số tiền hiện tại mà tôi đầu tư. Và tiếp theo nữa, hãy xem những người mà đã từng được tôi giúp đỡ kết quả đầu tư của họ như thế nào. và nếu mà bạn đã từng thất bại trong đầu tư chứng khoán thì đó không phải là lỗi tại bạn tại sao tại vì ở ngoài kia có rất là nhiều thông tin và cái sự thừa thãi thông tin đó đã khiến cho bạn đầu tư không thành công và nếu mà bạn nghĩ rằng bạn không thể thành công trong đầu tư chứng khoán thì tôi muốn đặt dấu chấm hết cho cái sự sợ hãi này bạn có thể làm được bạn chỉ cần tìm được đúng người mà có thể hướng dẫn cho bạn cái cách đầu tư làm sao có hiệu quả nói với bạn rằng phải có cần có thật nhiều tiền mới có thể đầu tư chứng khoán thì tôi ở đây để nói với bạn điều đó hoàn toàn là sai lầm không quan trọng bạn bắt đầu với số tiền bao nhiêu mà quan trọng là bạn quản lý cái số tiền đó như thế nào và nếu bạn suy nghĩ rằng hầu hết phần lớn trên thị trường chứng khoán là cờ bạc các công ty che giấu thông tin trong báo cáo tài chính và những cổ phiếu bị điều chỉnh giá thì tôi có thể nói với bạn rằng hầu hết tất cả mọi nơi trên thế giới đều là như vậy và nhưng mà cái điều quan trọng là bạn làm sao phải biết cách phân biệt được thế nào là cổ phiếu tốt thế nào là cổ phiếu không tốt vâng đó là lý do mà tôi ở đây tôi biết bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn muốn gia tăng các khoản tiền của mình nhiều hơn và an toàn hơn tôi sẽ cho bạn thấy cách để thực hiện điều đó